sau khi đáp chuyến bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất hôm 27 tháng 1, ông về thẳng nhà người thân ở Trà Vinh cho đến sáng ngày 30 tháng 1 quay lại Sài Gòn. Khi vừa mới mướn phòng ở một khách sạn tại phường 14 quận 5 xong thì có hai người mặc thường phục cùng với năm công an mặc sắc phục ngăn chặn sóc nách ông Vũ đưa về đồn công an phường 14 ở ngay bên kia đường. Hình ảnh bài báo trên website Đài Á Châu Tự Do Ông David Vũ nói công an đã sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại của ông. Sau đó, công an đã truy được tất cả các dữ liệu trong điện thoại in ra gần 200 trang giấy A4 và bắt ông ký tên vào. Họ lấy được máy tôi, họ tìm khắp các dữ liệu tôi sinh hoạt với cộng đồng, rồi tôi ký tên vào các thỉnh nguyện thư gửi cho các nghị viện Âu Châu về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Những tin nhắn gửi cho cộng đồng Âu Châu họ đều ghi ra hết, những bài thơ của tôi họ in ra hết, rồi trong những ngày đó họ bắt tôi ký tên trên 200 tờ giấy A4. Ông Vũ cho AFA biết thêm. Trong khi làm việc, công an nhiều lần hỏi ông rằng có nghe đến các trường hợp trước đây của ông Michael Phương Minh Nguyễn và ông Châu Văn Khảm không? Theo ông Vũ, những câu hỏi này có ẩn ý rằng ông cũng có nguy cơ phải chịu tình trạng như vậy, cùng với đó là các biện pháp đối phó với gia đình ông. Họ đe dọa nếu ông không làm theo lời của họ thì gia đình ông sẽ không được về Việt Nam. Ông Vũ nói với AFA. Hình ảnh ông David Vũ Văn bên phải trong một buổi sinh hoạt cộng đồng tị nạn tại châu Âu, ảnh do ông cung cấp cho AFA. Khi đăng nhập được vào điện thoại của ông Vũ, công an tìm ra thông tin ông Vũ có cuộc hẹn gặp với hai người bạn vào ngày 9 tháng 2, nên họ bắt ép ông Vũ phải hợp tác làm theo kế hoạch, đổi lại ông Vũ sẽ được cho lên máy bay về Thụy Điển. Có một sự việc khôi hài là ông Vũ lại bị lực lượng công an yêu cầu viết đơn tố cáo theo mẫu của họ với một nội dung theo khuôn mẫu là ca ngợi nhà nước Việt Nam và tố cáo các tổ chức của người Việt ở nước ngoài đang hoạt động với mục tiêu chống phá đất nước và chế độ. Ông Vũ kể lại, bởi vì họ mở được điện thoại của tôi, tôi sợ những anh em của tôi bị bắt, cho nên họ yêu cầu tôi viết gì thì tôi viết y chang như vậy để ký tên. Họ có viết một văn bản nói đại khái là Việt Nam rất tốt, đừng nghe những lời suối bậy ở bên ngoài. Tuổi trẻ đừng có lầm tưởng mà hãy nhìn nhận hiện tại, tôi cũng không nhớ rõ hết. Theo tường thuật của AFA, đến chiều ngày 2 tháng 2, ông Vũ được thả ra nhưng bị tịch thu điện thoại mà không có biên bản. Công an đưa cho ông một chiếc điện thoại khác nói là để liên hệ với công an và hẹn gặp hai người bạn của ông. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi đồn công an, ông Vũ đã bỏ điện thoại, tìm cách cắt đuôi công an rồi vượt biên qua Campuchia. Sau đó, ông đã cố gắng trốn thoát qua Thái Lan. Vì nhanh chóng tìm đường trốn thoát ra khỏi Việt Nam nên ông Vũ chưa thể liên hệ được với sứ quán Thụy Điển trong nước. Hiện nay ông Vũ chưa xác định xem sau khi về đến Thụy Điển thì ông có báo cáo lại vụ việc này hay không. Hình ảnh ông David Vũ Văn tham gia trại hè tại Đức khi được phóng viên Đài Á Châu Tự Do hỏi về việc liệu rằng ông Vũ có bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào để chứng minh rằng ông bị bắt, câu lưu, tra hỏi trong suốt thời gian qua, ông Vũ cho biết trong khi đến khách sạn một mình thì ông đã bị khống chế nên không thể chụp hình hay ghi âm gì được và cũng không một ai biết là ông đã bị bắt. Ông Vũ chỉ cho biết rằng sau khi được thả ông có quay lại khách sạn sao mai nằm trên đường Nguyễn Trãi nơi ông bị bắt gặp chủ khách sạn đồng thời ghi âm được cuộc nói chuyện đó. Ông cũng đã cung cấp đoạn ghi âm cho AFA. Nội dung trong đó cho thấy cô chủ khách sạn đồng ý nếu cơ quan chức năng hỏi thì sẽ trả lời đúng như sự thật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 Việt Nam xếp hạng gần chót về nhà vệ sinh công cộng trong số các trung tâm du lịch. Mở đầu tác giả Liên Hoàng viết, đường phố của thành phố Hồ Chí Minh có mọi thứ mà khách du lịch muốn, thức ăn ngon, những công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời, nhịp sống sôi động khi những shipper mãi miết giao gà hoặc chơi bài khi rảnh rỗi, tất cả mọi thứ trừ nhà vệ sinh. Thành phố này cùng với Hà Nội là một trong những thành phố mà khách du lịch khó sử dụng nhà vệ sinh nhất trong kỳ nghỉ của họ theo một xếp hạng toàn cầu mới được công bố. Hình ảnh bài viết trên trang Nikkei Asia của phóng viên Liên Hoàng. Bản xếp hạng này của QS Supplies, một công ty có trụ sở tại Anh, dựa trên số nhà vệ sinh công cộng có trên mỗi km vuông. Theo đó, hai thành phố lớn của Việt Nam chỉ đứng trên Cairo và Johannesburg. Hà Nội đứng thứ 66 và thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 67 trên 69 thành phố du lịch toàn cầu. Ngày 9 tháng 2, BBC News tiếng Việt dẫn lời Roberto Romeo, một khách du lịch Tây Ban Nha cho biết tôi sẽ không nói dối. Trải nghiệm của tôi với nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam khá tệ. Tôi luôn cố gắng sử dụng nhà vệ sinh ở các quán bar hoặc nhà hàng vì chúng sạch sẽ hơn một chút. Theo BBC, Romeo tiết lộ là anh đã đến Việt Nam nhiều lần, tổng thời gian lưu trú là hơn 5 tháng nhưng cho rằng toilet ở đất nước này là một điểm trừ. Cá nhân anh đánh giá một số nhà vệ sinh mà anh từng sử dụng tại Việt Nam không được sạch sẽ cho lắm và không phù hợp với người nước ngoài không biết ngồi xổm. Ở thành phố Hồ Chí Minh rất khó để tìm được một nhà vệ sinh công cộng. Tôi nhớ chỉ có một hai cái ở phố Bùi Viện, một nơi thu hút rất đông người nước ngoài. Ở Hà Nội nơi có những nhà vệ sinh công cộng trông rất đẹp thì tôi không có cảm giác này. Ở Đà Nẵng, ngay cạnh bãi biển thì các nhà vệ sinh không thân thiện với một anh chàng phương Tây như tôi cho lắm, vì là loại ngồi xổm và tất nhiên là giấy vệ sinh không hề tồn tại. Cũng theo BBC, không chỉ riêng khách du lịch nước ngoài, nhiều người dân Việt Nam cũng lên tiếng than phiền về việc vắng bóng sự hiện diện của những nhà vệ sinh công cộng. Trong một bài đăng trên Facebook của BBC News tiếng Việt, nhiều độc giả bình luận họ chấp nhận vào quán cà phê mua đồ uống vài chục ngàn đồng rồi đi vệ sinh nhờ, chứ không dám sử dụng toilet công cộng. Hình ảnh Việt Nam đội sổ về nhà vệ sinh công cộng cho dân và du khách. Nhiều người khác thì bị ám ảnh bởi toilet bẩn. Độc giả Chu Văn Tần viết, thật là khủng khiếp, xin mời quý khách ghé nhà vệ sinh ở ga Trại Mát, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vậy mà họ khai thác du lịch, có cả khách Tây, khách Tàu, khách hàng Tôi vừa vào ngày hôm qua xong, xấu hổ quá. Nếu quý vị vào mà không ói, thì tôi ra quỳ lạy quý vị ba cái. Theo trao đổi với BBC, ông Jack Sim, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới WTO, nhận định Việt Nam xếp hạng rất thấp về số lượng nhà vệ sinh công cộng so với hầu hết các quốc gia châu Á khác. Ông Jack Sim cho rằng toilet công cộng đóng một vai trò không hề nhỏ trong ngành du lịch. Việt Nam cần hiểu rằng có nhiều nhà vệ sinh sạch sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận. Cục du lịch Việt Nam cần phải dẫn đầu của cách mạng này đào tạo những người dọn vệ sinh chuyên nghiệp, đổi mới và cải thiện dịch vụ cho người dùng. BBC dẫn lời vị chủ tịch WTO, hy vọng Việt Nam có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhà vệ sinh thế giới và bắt đầu cuộc cách mạng nhà vệ sinh Việt Nam, biến toilet công cộng thành một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người, kể cả người dân địa phương và khách du lịch. Nếu có thể cùng Việt Nam thiết kế một chiến lược nhà vệ sinh toàn diện, chúng tôi có thể đề xuất với Ngân hàng Phát triển Châu Á